es no guana kami ma Jesus ni gana chini kanya shata ni kata, ta akujima ora gran saño ni kami we ne hui raji ni we na kami we ni raji ki ya tadi mare rikis gnika son chiadra ya ne hui kane mare kana ria ya. ni ga we na kia ya ni na ni kane ni ki ya ni kini ini so ni kanau ni nda ni ni kane ni ni Tadi gure mare ah. mi e, maya shenga oh. ni geni ini tiwe mi ma Jesucristo ma azaga ne mare kana rajmi gui aga mi we tashi e mare ri o ni ga na wi ya so so son kata mare ki ya ya ni narkiyo mare son geni ka ga kane ga mare ga ne ga chin ka wi jmi gui ne hui kana wi mare rajmi gui ni narki mare ri nikirikan riani hawin sawi maare niki asi kawini tani maare inarki maare ni ria ni takawini sinuka maare kia ya nikini ini si tara ne razon ki maare ra ni ria maare kawini razon ta kana dadi ne nukwa ki maare ria ni ne nukwa ta nakawi ra nesi ni ganwi ra nesi ne nukwa ta nikini janga nesi si si kawi kana yande maare ni kuyuma rua ni si si maare kane kana ni kachini ya rayi ni si sani se si kachini ya rayi ni hui ma rajmi kuyuma kachini ya rayi ni hui riki maare raa tani tani maare mwini raa nesa mwinzi ya mwinzi ya maare inesa mwinzi ya maare mwinzi ya ni kami wae ni hui rayi ka nesang si kane rajmi kuyina kama sayne khui ngi da ni ma are ni kan ne ni raj mi khui na ni nyu ni gu nu khui ya ne ma are na ta ni za ke ne ngi ma are ne khui ki ri ki ma are ri ni du mi wo e ma are ne khui da ga ji ju khui ma are ta ga ni ka ngi ni go ri khui da so ngi ne ga kan ne ga ni raj mi khui ni du mi ni ga ju khui ma are ne khui ri ki ma are ri ni ga sin go ni nuga niya iya ma maji ka ani iya win si win ta ni ta ni iya ni weda na ka win ta ga ni kisi satta ya sinu ka ma ya ya ku no kuya ne mare ni da na ka mi ga ne ne rajmi hui ta ga ni kana win ya to ne si sa sun wa ni ya so ka wi ji no ka ma re ya ne si ta ni kini i ne si ri ne hui ma rajmi hui ta ni ze ne hui ma mi hui na hui ne si ni we ra na nyu như thế chỉ mà ra jme ku na hui se ji ka chini ya ji ka ne ma re nè si ra jme ku na ma ka chini ya ji ta ku mi mà re nè si chỉ ya za ji se ku ma ra jme ku wi ne si ma we ra na nyu ni se ku ma ra jme ku wi ma na ke a he ma re ne si ga nu cả, nhìn ni nu wa cả wi chỉ nu ga ma re ta so ka ne ma re ka ra jme ku لويدا نحكاني كأني سي رجمي كوي نراجعي نسي نكا أكي ما تانغاني كنوي كي نسي غانو وان شنغا ساني زي ما راجعي نسو ما نا كاتشيني يا ريام آري ما كاتشيني يا ريام آري راجعي نسو وجماروا ني ماري غاني نكو كامي نساني ماري كاتشيني يا سيجا ماري سي كانو كوان نسي تارو وان كوان روان غني ني كانو كوان نسي ngo tanga nikuyumaru ane kuima rashi mikui zikane maare kana zonriki maare raa niwe zonda hawi raa nesi tangani kawi nesi gorin kui daru ingwe ne nyu nikar kui nga nesi nizo nikar kui nga nikumi changa nesi gorin kui tangani kini ine kui ma rashi mikui nizo kane kana nikini ini ti irwa maare ni ire nyu ni irwa maare ni ire nesi ta rong i roa ma re ni re nyo ta ne khui re ki ma để ria ní cả roa si gần ne ní u ta gần ne ní cả, ta ga ne ni ní, ta hua so ni ka ya ma để, ta ne cả i roa ma để ní re nhau, à gì, ga ne ka chi ki a để chúng mình gui ta mà re mu sa ki a sa ni ka sa ni no ga ni ne khui na xin ho so ma sa ni so mà, na ni ni ne so Sigan yo mare, gana. Ni kitigan a yuki yo mare. Sigan esi. Ni wana. Kitigan a to raji yo mare. Sigan esi. Yo ninsa irwa mare. Nga. Ninsa ida. Gane nganesi.